Các bạn thân mến, hôm nay mình chúng ta lại tiếp tục làm với phần sau các bài 15 Đó là bài tiếp theo Thì bài hôm trước chúng ta đã thêm được các sản phẩm vào trong một loại sản phẩm à, Vào phần này thì chúng ta sẽ làm đến phần sửa và xóa Thì cái này giống như CMS hay là quản lý của chúng ta, Redful của chúng ta Giống như là chúng ta đã làm được ờ, phần thêm Bây giờ chúng ta sẽ làm phần sửa đây các bạn đã thấy là chúng ta sẽ uh, local hot chúng ta vào đây ý của tôi là muốn ở chúng ta sẽ làm phần này chúng ta sign in đấy là cái người quản trị nhá sau này chúng ta có thể ẩn cái sign in đi cũng được cái này không lo và khi mã hóa rồi thì các bạn không thể có hacker nào có thể truy cập được Rồi, chúng ta sẽ làm đây chúng ta đăng sản phẩm nhá thì các bạn nhìn thấy là phần rau sạch của chúng ta đã có một ờ, một sản phẩm là rau sạch trong rau thế bây giờ chúng ta sẽ làm sửa và xóa để sửa thì các bạn nhấp vào đây Đó, nhấp vào đây nó sẽ ra cái mã của nó là rau thì đây để làm được cái phần sửa này khi mà chúng ta nhấp vào sửa uh, kích đúc hoặc là chúng ta click vào thì nó sẽ được ta sửa cái rau sạch này đi thì các bạn uh, chú ý cho tôi là các bạn vào trong cái phần uh, phần đây phần phần upload sản phẩm ở trong view đó chúng ta vào trong view nhá thì còn những cái này những cái này đây là những cái tạm thời thôi ta tôi được để đây thì cái form này form HTML thôi không có ảnh hưởng gì cả Đấy. thì chúng ta lên cái phần sửa Đấy, chúng ta vào cái đường link nhá đường link ở dưới đây Đó. thì gồm có hai phần à, tôi cho là ghi là sản phẩm vào cái đây đường này cái đường link này nó sẽ chạy vào cái phần cần lơ để nó ghi sản phẩm vào vậy thì chúng ta chúng ta nhé sẽ đưa thêm một biến nữa là biến uh, ờ, ID category để nó biết được là sửa ở sản phẩm item code trong mục ID category tức là sản phẩm trong loại sản phẩm vậy thì chúng ta có thể thêm một cái sượt ở đây nữa đấy các bạn dấu chấm này phẩy trên này được chưa rồi phẩy trên nhá đấy các bạn phẩy cho tôi một cái này vào đây để cách phân cách giữa hai segment tức là cái cái đoạn ở trên URL đấy nhá các bạn chú ý như thế chúng ta sẽ có ở đây là phần mời ngoặc đô la product à, tôi viết tắt như này kết category à, id kết category id kết category Đó, và chấm ở dưới chấm ở dưới để nối chuỗi là nối với chuỗi URL và bây giờ các bạn xem lại nhé nó sẽ chạy như nào đây bây giờ tôi sửa này sửa cái đúng không thì nó ra cái phần router bây giờ chúng ta phải có một cái router để cho nó chạy vào mà ở đây chúng ta mới có một router vậy chúng ta sẽ bột lên đó cái máy tính tôi mà cứ chỉ ghi cả nó luôn ờ, không ghi thì nó rất nhanh Ờ, chắc là do cái phần mềm ghi màn hình của tôi để cho các bạn xem lại nó nó là một cái trình nó hơi ờ, khó chạy hơi chậm không tối ưu nào bây giờ chúng ta sẽ vào đây nhá à, ghi sản phẩm ở đây ghi sản phẩm ở đây chúng ta mới có một cái giao tơ này đúng không bây giờ chúng ta sẽ làm cho nó hai giao tơ tiếp theo Đó, ghi sản phẩm thì một cái là một tham biến đầu tiên Đấy, chúng ta sẽ cho vào đây à, chúng ta sẽ cho vào đây các bạn nhớ chú ý nhé mở ngoặc ra hai chấm end đóng ngoặc lại trong phần ghi sản phẩm này thì các bạn ghi cho tôi là gạch như này và đô la một đấy các bạn hiểu ý là có cái tham số trên UTL nếu một thì nó là một tiếp tục chúng ta làm một cái hai để nó tự động dò URL chúng ta có thể gộp lại thành giống như là chúng ta dùng middleware ở trong Laravel đấy nó cũng vậy thôi nhưng mà ở đây trong code uh, cái này cũng gộp được nhưng mà vì tiện tôi cũng không tiện uh, viết ra thôi cho chúng ta cứ viết theo kiểu truyền thống đấy rồi tôi lại có một cái sẽ tiếp mở ngoặc hai chấm any any là bất kỳ tham số đúng không rồi ở đây các bạn ghi cho tôi hai cái cho tôi là đô la một ờ, đô la hai hai tham số hai cái giao tơ dẫn đường này sẽ truyền vào một đây vào trong ờ, product controller đấy thì nó sẽ gọi trong ghi sản phẩm đây thì các bạn nhìn lại nhé bây giờ ta di phép lại đấy, và ta chọn vào sửa ờ, thì nó sẽ nào à chưa có phần sửa đúng không trong phần sửa Đấy, vậy thì nó là ghi sản phẩm ghi sản phẩm vào đây vậy chúng ta đi xuống dưới này chúng ta xem lại cái phần này ghi sản phẩm hai router Đấy, product id rồi item code product id ta lấy ở trên này lấy trên này id category ok item code ok để ta vào router ta xem ghi sản phẩm đăng sản phẩm product controller à, chỗ này là product controller product controller rồi chúng ta sẽ bịt cái này đi ta chỉ cần một cái nó không hiểu cái kia cái này cần hai cái để nó vào kia nhé à, ta tạm thời lên cái chỗ router này rồi đây nó bảo không có nó thoát lại thì bây giờ ta chọn bên cái này tôi thử lại là ok eco ghi sản phẩm Đấy. rồi cái này chúng ta sẽ dùng phương pháp ta bịt thử hết đi ta bịt hết đi nhé sẽ nó ra ra được thì thôi nào bây giờ ta chọn này trong quá trình làm các bạn cũng phải có cái phần thử đúng không thử để biết nó đã vào đây chưa Đấy, nếu không biết sao ta xóa nó đi ta đặt comment dấu comment hết đó Đấy, để cho sau ta xóa lại Đấy, ra rồi Đó, các bạn nhìn thấy này nó ra 20 này giao 1 13 Đó, vậy thì chúng ta đã xác định là giao router đã hoạt động đúng không giao router sẽ hoạt động vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc điều gì cái phần này là phần thêm đúng không bây giờ chúng ta sẽ để lại nguyên cái này đây nhé bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu cái này cái này cực hay để chúng ta có thể uh, làm được đúng không ok bây giờ tôi vào cái phần form upload product form này form này Đó. form này là form phần phần đây gọi là phần ghi sản phẩm ở dưới dạng là Ờ, là, là ghi là một tham số ghi là một tham số thế bây giờ ta thả cái tham số này ra xem nó thế nào à, ta thả ra nhé Đó. ta thả này ra để ta thêm thì nó vẫn vào đúng không đi sản phẩm vậy tức là thêm đấy thêm thì chúng ta sẽ uh, ghi vào để ta nhập sản phẩm mới đó, đây là tham số đầu tiên rồi bây giờ chúng ta sẽ quay về phần uh, phần dưới để chúng ta tôi sẽ làm hai cái đầu tiên bây giờ tôi quay về control uh, phần uh, model model là phần product đúng không thì tôi sẽ làm một cái hàm tìm kiếm các bạn ghi cho tôi public function uh, get product by id kết uh, orange ờ, n n nhá n my n my n my code item để tên đấy là tên hàm thôi không có gì khó khăn cả Đó. có hai tham số truyền vào thứ nhất là ID category ID category phẩy cái thứ hai tham số 2 là tham số code item item code hay item ở trong vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gì sẽ tìm luôn đúng không ta có biến tham số là query bằng zipdb table zip table ghét que ghét que và chúng ta cho nó vào Đấy. thứ nhất là cột ID kết category bằng ID kết category cột thứ hai cột thứ hai các bạn ghi cho tôi là ai item code item code item code đúng không sẽ bằng item code à. và cuối cùng là chúng ta trả về trả về là di return trả kết quả nhá kết quả này là kết quả tìm kiếm return jQuery à, query bằng à, trỏ đến get zero ok đó nghĩa là chúng ta tìm kiếm xem nó có đúng là như vậy không nếu như mà nó là hai um, giá trị tức là hai hai cái um, gọi là uh, segment đấy cả dạ, hai segment bây giờ chúng ta lên đây đúng không chúng ta lên đây chúng ta nhìn thấy này cái này là một segment rồi cái này là hai segment rồi cái một tôi mở sau nhá thế bây giờ chúng ta kiểm tra rất là dễ cái cộng vào thêm vào thì nó chỉ cần một segment thôi những cái sửa thì phải cần hai đấy vậy tôi sẽ làm một cái biến n số segment số đoạn bằng zip request Đấy. ở đây là URI và các bạn ghi cho tôi là get total à, get total nha số đoạn là get total ít mở hoặc ra số đoạn nếu số đoạn nếu số đoạn mà bằng 3 nếu số đoạn thì bằng 3 thì làm gì thì chúng ta update có số đoạn bằng 2 thì chúng ta Đó, nếu số đoạn bằng 3 thì bằng các bạn làm này cho tôi thì chúng ta có như sau đoạn bằng 3 nếu số đoạn bằng 3 thì các bạn ghi cho tôi là là như biến nhỉ ta có là ID kết ID kết bằng zip request uri get segment hai Đó. còn nếu không đây bằng uh, ghi sản phẩm và hai sau đó 3 vậy thì chúng ta sẽ đếm này bằng hai này tiếp theo id uh, ID item code bằng read request URI get segment 3 Đấy, 3 đúng chưa bằng 3 nếu không thì làm dưới nhá bằng 3 vậy bây giờ tôi sẽ làm như sau tôi có uh, sản phẩm là cái uh, data đấy data ghi sản phẩm đấy thì chúng ta ghi một cái biến biến là sản phẩm sửa hay là uh, tôi gọi là product product đúng không của các bạn là bằng product đây là tôi ghi như này sản phẩm hay ghi data nhỉ cho nó họ đúng không được chưa sản phẩm bằng Đó. bằng cái gì bằng bên trong của nó để chúng ta lấy cái kia à, bằng cái con trỏ vào trong mô đồ this product hơi chậm thì các bạn thông cảm pointer tiếp tục get đây cái hàm mà chúng ta vừa làm đấy Để ta đưa id kết phẩy id uh, code Đấy, để nó tìm đúng cái sản phẩm rau đó đúng không các bạn rồi bây giờ ta mới truyền sang biến kia đây ta sẽ chuyển sang đây à, chuyển sang cái phần à, phần này đó ta chuyển lại nhé đấy thì ta phải có cái sâu nhập sản phẩm đây là eco view bên này kết và nó sang bên này sang bên này để chúng ta đưa vào đây eco view upload đất bài này chúng ta phải làm hạ làm rất dài tiếp theo upload đây chọn đến view đây chọn đến cái view upload này ta gộp đây là chúng ta dùng phương thức gộp rồi chúng ta tiếp tục đến data data đúng các bạn ok đó nhá chúng ta sẽ upload data đây là sửa phần sửa thì nó như vậy à, bình thường thì nó vẫn làm phần trên nhưng đây đến đây là phần sửa nó sẽ gọi cái đấy ra Đấy gọi cái này ra vậy bây giờ ta phải lấy ra sang bên kia ta lấy sang bên kia nó đây là SP vậy thì lấy được sang phần view sang phần view thì chúng cái này ở dưới thì chúng ta không uh, không động vào phần product đấy thì nó vẫn ra hiện ra còn lấy sang bên đây sang đây là menu view này hơi chậm các bạn ạ Đấy, form này nhé form này thì thì ghi sang à, bây giờ tôi sẽ cho một cái biến là nếu tồn tại phải sửa Đấy, tôi chọn biến như này tôi chọn một cái biến cờ biến cờ nhé thông báo ok à, ờ, biến cờ này là biến sửa biến sửa tôi sẽ cho một cái biến vào đây ta ta bằng lúc này tôi đảo tôi đảo đây là đảo cái con uh, trở thành một mảng mới phải Đó. một cái nữa là update bằng chu update mình chu vậy tôi biến này rồi bây giờ update bằng đây nhé, ngon rồi bây giờ chúng ta sẽ sang vào đây chúng ta ghi như sau đây các bạn ghi này nhé. php ít reset update nếu reset update uh, and update bằng chu thì nhá dạ. ta có cả này lên đây Đấy, ờ, bằng chu nếu không ít bằng này nếu không thì làm cái gì Đấy, ờ, và chúng ta kết thúc ở chỗ này cho nó gọn thì, nếu update thì bằng chu nếu không bằng này vậy thì chúng ta đưa cái này lên đây copy sang đây đó các bạn nhìn lại cú pháp nhé nếu update bằng chu như này nếu không thì làm này đó, thì cái này các bạn đóng cho tôi à, chỗ này là m, nếu nha Đó. nếu không thì đây bây giờ tôi xem gọn lại đây nếu update bằng chu thì làm cái việc này Đấy, làm việc này nếu không thì làm cái việc đây các bạn hiểu chưa nếu update bằng chu thì làm việc này còn nếu không thì làm ở đây và lúc này chúng ta sẽ để chúng ta sẽ mở cái form này ra chúng ta sẽ điền giá trị và như sau à, ta sẽ điền giá trị như sau nhé ta điền giá trị như sau ok trong cái form này trong cái form này thì các bạn à, các bạn làm cho tôi một cái một cái vòng for để chạy ra tất cả các trường của cột chạy ra các cột for each sản phẩm là biến truyền sang add p sản phẩm thì làm gì ta đang xử lý cái update đúng không thì ở đây chúng ta kết thúc cho nó một cái vào chỗ này Đó. chúng ta cho nó một cái vào đây đây chúng ta thấy nhé ID category là biến hidden trong trường hợp này chúng ta xem nó có thể áp dụng giữ được không có thể giữ được không Đấy, để để chúng ta xem còn cái hàm dưới là id category à, đây id kết category đây cái này Đấy. vậy thì ở đây ở trong này chúng ta sẽ sử dụng cái gì chúng ta lại áp dụng giống câu dưới hai cái form áp dụng câu dưới form đầu tiên form thứ hai form đầu tiên thôi ai là upload cái query upload này rồi ờ. form thứ hai form thứ hai của chúng ta cái query ở đây là chúng ta I did get calling. bên này phần sửa vậy chúng ta sẽ cho nó chúng ta sẽ cho là s p chúng ta bắt đầu vào đây nhé value bằng cái này là chúng ta lấy nó hiện ra thì chúng ta sửa các bạn chú ý như thế nhé pf sản phẩm item code Đấy, hiện là cái tên sản phẩm item name tiếp tục chi nhánh giá trị kena kích thước chúng ta vào đây dimension chiều dài dimension nên đi vào đây đó rồi chúng ta tiếp tục này loại hàng tên của loại hàng hóa value bằng PSP chúng ta cho vào kết cô đi Đó. rồi giá chúng ta cho tiếp vào đây value sửa giá phần miêu tả bạn cứ cho xuống như này Đó. như vậy với text box nó lại khác một chút nhé text box nó lại không có value đâu và chúng ta tiếp tục Đấy, chúng ta ghi là description Đấy. ok giờ chúng ta thử nhé đây ra đây rồi đấy các bạn đã sửa đây rồi xong lúc nào ghi vào thì chúng ta ghi chung cùng một phương thức đấy chúng ta thấy hay không quá tuyệt vời đúng không sửa thì nó phải hiện cái cũ lên đây và là sửa à, và chúng ta chọn tệp và thay ảnh vào các bạn hiểu ý tôi không đấy cái bài uh, bài này chúng ta làm tạm đến đây nhé tôi sẽ cắt nhỏ từng bài một vì viết dài quá sợ các bạn đọc nó không hiểu à, chúng ta thấy là các bạn chú ý là tôi đã trở về chỗ này Đó. ra luôn đúng không mã rau ra mã rau Đấy, ra luôn chứ không bị lẫn với cái sản phẩm khác ok bài à, bài này tôi uh, kết thúc ở đây bài sau tôi tiếp tục ờ, làm tiếp để chúng ta vừa ghi vừa sửa vừa thêm các bạn chú ý nhé thêm thì như nào ờ, sửa như nào ghi vào như nào Đấy. để cho nó hiện ra cả dưới nữa thì ờ, tôi kết thúc bài này tại đây các bạn chú ý thích thì đón xem và đăng ký cho tôi thank you các bạn